nay có đâu đi đấy nội dung như sau nội dung thứ nhất này là từ 7 giờ 30 đến 8 giờ là các bộ phận mà làm công tác chuẩn bị và bắt đầu 8 giờ thì à, mời thiện năm cũng như là các cụ trong họ để chúng ta vào từ đường chiếu phu ý và lễ cúng tỏ nội dung tiếp theo thì à, họ chúng ta tổ chức lễ mừng thọ chúc thọ của họ cho các cụ được mừng thọ chúc thọ năm quý mão 2023 và nội dung tiếp theo thì uh, ban khuyến học ban hoạt động cây cảnh cũng như là đang xây dựng tổng thông tin để uh, ờ, báo cáo trước họ về hoạt động của ba cái uh, khuyến học cũng như là cây cảnh và tổng thông tin nội dung tiếp theo thì uh, thay mặt cho ban thánh tiết ban xây dựng thì ông Trịnh Bá Vương sẽ lên báo cáo trước họ toàn bộ kế hoạch xây dựng từ đường cũng như là kết quả hoạt động của họ trong năm 2022 và các cái công việc của họ trong những năm tiếp theo và cái nội dung tiếp theo thì chúng ta nêu năm 2022 và tiếp theo thì chúng tôi tiếp tục giới thiệu các gia đình quân lễ đã đăng ký với ban tổ chức báo cáo đại biểu như thế và khoảng từ 10 giờ 30 đến 11 giờ khi các nội dung chúng tôi đã báo cáo trên mà hoàn tất thì à, mời ông Trịnh Tóc Vương trưởng ban tổ chức dỗ chúng ta lên thực hiện nghi lễ bế mạc cũng như là mời các đại biểu chúng ta tập trung về trước đường chiêm bái tiên tổ hóa miếu tiền vàng tiên tổ và chúng ta coi như tập tổ thì à, chương trình lễ dỗ tổ của họ chúng ta chiều ngày hôm nay và ngày mai một nữa là chúng tôi trân trọng kính báo rất mong các đại biểu nếu mà đứng mà chụp cho em mấy cái bài nữa Ờ, mật khẩu ờ, tí nữa chụp chụp chụp vào chụp cái mật khẩu năm số chín tất cả số chín rồi thưa các cụ, các ông, các dạ, bà. Giờ có chưa? Kính thưa có, các quý vị đại biểu. Mở đầu chương trình lễ dỗ tổ tiếp thượng nguyên rằm tháng giêng năm quý mão 2023 tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trịnh Bá Vương, trưởng ban tổ chức dỗ tổ lên khai mạc lễ dỗ tổ của họ Trịnh Bá Tổng. Xin kính mời ông. các cụ cao niên trong họ, kính thưa các bác các chú các cô cùng toàn thể trai dâu gái rể trong dòng họ trịnh bá cứ mỗi độ xuân về trong không khí mừng đảng mừng xuân năm nay xuân quý mão 2023 Rằm tháng Giêng năm nay chúng ta lại tụ họp về nhà thờ họ cả để tổ chức lễ cúng tổ thượng nguyên gặp mặt chung vầy để cúng thồ chiết tổ cầu mong tổ tiên anh linh phù hộ độ trì cho các con các cháu bình an mạnh khỏe làm ăn gặp nhiều may mắn học hành tiến bộ cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng tốt tươi mọi người mọi nhà an khang thịnh vượng thật là ơn đảng bác cuộc đời đổi mới ơn trời cao đất rộng trở che ơn tổ tiên phù hộ độ trì ơn nhờ đức phật từ bi ơn nhờ thánh chúa cần thần kỳ chứng soi cây vinh cội thấm trồi xanh lá nước có nguồn về cả sông sâu chữ trung chữ hiếu làm đầu ai không tâm nhận thì đâu có mình nhờ tiên tổ thanh linh phù hộ dìu cháu con tiến bộ trưởng thành trẻ em nhà trai gái yên lành họ hàng thịnh vượng gia đình tốt tươi bởi sơ khai một ngôi thủy tổ đời nối đời chia hộ chia chi cây cao bóng cả sung xê đã rơi về cội người về tổ tông ngàn năm sau nối dòng mãi mãi ai trồng cây ta hái quả ngon vẫn nên dẫn cháu khuyên con vun bề tổ trạch cứ tròn ra ra thanh trong gia đình trên bình dưới thuận trong họ hàng nhận thái hòa xuân trồi thắng nở muôn hoa non sông gặp hội câu ca thái bình kính thưa anh linh tiên tổ kính thưa quan viên trong họ những năm qua do đại dịch covid 19 chúng ta tổ chức gọn nhẹ để đảm bảo an toàn xuân năm nay xuân quý mão đất nước ta đã khống chế được dịch chúng ta đã tổ chức đông vui nghi lễ trang trọng họp mặt xung vầy để phục thờ tiên tổ với niềm vui ấy thay mặt ban tổ chức của đầu họ xin kính chúc các cô các bác các chú các cô cùng toàn thể trai dâu cái rể của họ chồng họ chính bá mạnh khỏe hạnh phúc và thành công với tinh thần ấy tôi xin tuyên bố khai mạc lễ dỗ tổ thượng nguyên rằm tháng riêng năm quý mão 2023 lúc lễ thượng nguyên rằm tháng riêng năm quý mão thành công tốt đẹp xin trân trọng cảm ơn Tiếp theo chương trình lễ cúng tổ, tôi xin kính mời các ông trong họ nổi chiêm trống cúng tổ Tiết Thượng Nguyên, Hằng Thắng Thiên, Hoàng Quý Mão, 2023. Xin kính mời. Trông rồi, tùng đóng đoàn tế nam của họ vào trước cửa đường thực hiện tuần tế nam kính mời xin kính mời một ông trong đoàn tế lên duy trì chương trình ăn lắm kính giáo tiên thánh thần minh bản hổ kính thưa các cô ông ông, đàn ông nhìn mà theo ông chống trước nguồn biển rộng sông sâu người ta nguồn gốc từ đâu trên là tiên tổ rồi sau có mình để tỏ lòng thành kính luôn hướng về cội nguồn đoàn thế lam trịnh bá tộc xin phép được thực hiện tuần tế tổ tuần tế tổ bắt đầu call. 好话。 哦。 nưu nại được mấy nữa là các cụ mà 20 năm nữa các cụ đi còn cháu vẫn còn Yeah! Go, go, go. cắm cắm riêng nước nước trong trong để cho cháu con hưởng khí đất đất nghĩ đạo đi trong trong đời ơn biết tôi giữ tâm tâm lòng trong tâm tâm linh linh này công không danh danh hiền đa xây tổ âm ấm biển hồ giữ ra thanh trải qua bằng bằng tháng tháng ngày thêm thăm lá tươi ngành xanh ngọn hương não cần nhớ công công nam lũ uống nước non phải tìm riêng trong xanh

trong gia đình trên mình mình dưới thuận thuận trong trong họ bánh bánh nhân nhân thái nhân nhân thiết thiết chi thành thành đông đông tộc cùng cùng kinh thịnh đông đông chủ tứ mệnh mệnh tao xưa

哦。 em nổi nhá không biết